là điều vô giá nhất trong anh hàng mong giờ bên em và muôn diện lo lắng trong anh tan biến hết chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi em ngày nhắm mắt lạc nhân lấy đến hồn của anh thật lòng vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn